Chào tất cả anh em đã trở lại với cái video ngày hôm nay của tôi Thì cái video ngày hôm nay của tôi thì tôi sẽ giới thiệu đến cho anh em Cho anh em đi chơi bầu cua, đánh bầu cua, lắc bầu cua bịp Sòng sới một cách hiệu quả Và anh em nắm chắc cái phần chiến thắng ở trong tay anh em nhé Đấy thì à, chỉ cần anh em đưa được bộ bầu cua mà anh em đã chuẩn bị sẵn cái chấm cảm ứng vô trong hột như tôi như ba hột này của tôi thì anh em đã có thể chơi được và đội theo cái nón cái nón này phụ trách báo dung cho anh em biết khi mà có những cái mặt cảm ứng ví dụ ở đây ba mặt này tôi đã làm cảm ứng vào mặt cua này đấy khi mà anh em lắc cứ có cua về thì cái nón này sẽ báo dung cho anh em biết là bên trong này có cua để cho anh em đánh rất là hiệu quả và đơn giản anh em nhé chỉ cần anh em đưa được bộ hột này vô trong sòng sới là anh em chơi được đó, thì anh em nào muốn mua và sở hữu cái bộ đồ chơi ờ, hột bầu cua cảm ứng và nón quét báo dung không tang này thì anh em hãy liên hệ với tôi theo hai số điện thoại ở trên màn hình để anh em được tư vấn trực tiếp 24 trên 24 anh em nhé thì bây giờ tôi sẽ đi vào tôi test luôn cho anh em để cho anh em cảm nhận là cái bộ đồ chơi hột bầu cua cảm ứng và cái nón quét báo dung của bầu cua không tang này nó chuẩn như thế nào anh em nhé thì uh, bây giờ trước khi đi vô trong sòng sới thì anh em mang theo nón này anh em gạt nút công tắc khởi động ở bên trong nó sẽ báo chung cho anh em một nhịp đó anh em có thể thấy cái nón này rất là đẹp thời trang anh em có thể mang nón lên tôi làm và nón của anh em hoặc là cơ sở bên tôi sẽ chuẩn bị nón sẵn cho anh em nhé thì bây giờ tôi gắn nút công tắc khởi động này nó sẽ rung một nhịp bây giờ tôi sẽ đội lên trên khi mà có thì uh, có mặt cua thì tôi sẽ báo cho anh em biết trong này chắc chắn với anh em rằng là bên trong này có cua nha anh em nhé có cua thì anh em đánh cua đúng không ạ khui rồi có hai cua một gà cực kỳ chuẩn anh em nhé tiếp tục test cho anh em trong này nón báo cho tôi biết rằng bên trong này thì không có cua không có cua thì anh em bỏ hoặc là anh em đánh những mặt khác khui cho anh em này nai nai và bầu không con cua nào cả đúng không anh em cực kỳ chuẩn và vâng. cái nhịp rung mà khi mà có cái mặt cua với lại khi mà không có mặt cua thì nó rất là dễ phân biệt Đấy, chỉ cần anh em để ý một chút xíu là anh em phân biệt đâu là cái nhịp rung mà bắt sóng đâu là cái nhịp rung mà khi mà có những cái mặt cảm ứng nha anh em nhé tiếp tục test cho anh em tiếp tục vẫn không có cua thì ờ, tôi lại bỏ tiếp nhá Đấy, anh em đánh mặt gì tùy thích Đấy, không có cua đúng không không có cua thì bỏ ba tôm không có cua nào cả Đấy, cực kỳ chuẩn nha anh em nhé tiếp tục test cho anh em trong này vẫn tiếp tục không có cua không có cua lại tiếp tục bỏ tiếp anh em nhé đó gà gà và bầu cực kỳ chuẩn tiếp tục test vẫn tiếp tục không có cua khui đó chắc chắn trong này có 1 đến hai con cua anh em nhé đấy khui cho anh em này có một con cua đấy. khi mà có cua cái nhịp rung của nó khác biệt hoàn toàn so với nhịp rung mà không có cua tiếp tục test cho anh em một hai chén nữa xong này chén này lại không có cua rồi không có cua thì lại bỏ tiếp anh em nhé đó một chén nữa này chén này thì đảm bảo 100 phần trăm anh em bên trong này có cua nhá khui cho anh em đó đúng không anh em cực kỳ là chuẩn và báo cho anh em chuẩn xác đến 99 phần trăm thì vừa rồi anh em xem cái video của tôi và tham khảo video này thì anh em cũng thấy là cái độ hiệu quả nó mang lại cho anh em là như thế nào rồi đúng không anh em thì anh em nào có nhu cầu muốn ờ, test hàng trực tiếp hay là được hướng dẫn cái cách chơi và cách sử dụng cái bộ đồ chơi hột bầu cua cảm ứng và cái nó quét báo dung không tang này thì anh em hãy liên hệ với tôi theo hai số điện thoại hoặc anh em có thể lên cơ sở bến xe miền Tây của tôi alo cho tôi tôi sẽ đón anh em anh em nằm ở xa tôi sẽ gửi giao hàng hoặc là gửi nhà xe về nhận được hàng anh em thanh toán anh em test hàng thoải mái anh em nhé thì cái video ngày hôm nay tôi làm đến đây là kết thúc xin chào tạm biệt tất cả anh em